mùa xuân hồng thắm má em hoa đào mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao tình yêu vừa chứa với em tâm thề, lời yêu người nói với anh còn say mê đào mừng xuân đàn trẻ từ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê xóm làng còn biết bây giờ sua alma.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 bấy hồ ngoài đê siêu căng số quang câu hò đôi lứa trong gió vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa con sông dài ngân nhanh cát trắng bờ quê xưa anh cho em mùa xuân che lô đua khắp trời niềm yêu đời vơi vơi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 như thế tôi vẫn phải tin tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ mỗi mùa xuân về mẹ tiêm tương mới mỗi mùa xuân mái tranh nghèo không người xưa xa cùng vẫn thiếu hoa đào mừng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 là hoa rất thơm đây là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước khi nhà vì em đã biết anh chiều qua người em vẫn thấy khi nằm mơ người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất